đấng pháp dương vô thường ba cội chẳng ai bằng thầy dạy à, khâm trời sanh nghiệp ba kỳ Cơn dân cùng tan tan ân kim công cùng tầng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghi bàn lời để châu vi đạo tràng mười phương phật bao hào quang sáng ngời trương bảo tỏa thân con anh hiện cúi đầu xin thể nguyện sanh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiền vị lai tâm vân chư phật tôn pháp hiền thanh tăng thượng trụ tam bào Chiết Nam Đàn Lễ Nam Mô Ta Bà giao Chủ Điều Ngự bổn Sự Tinh Ca Mâu Ni Phần đương lai à sanh di là con vần đại trí dân Tổ sư lợi Bồ Tát Đại Ảnh Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chi tâm đảnh lễ nam mô tây vương cần là thế giới đại từ đại bi nga di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại ai chung bồ tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đại ni nam mô hăng ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ ba lo kiền đệ hướng bán ra nhà dạ bồ đề tăng đó bà gia dạ mai hằng tôm đó bà gia dạ mai a ngà lô ni ca nhà đặng ra phàn về lô đặng na đa tòa nam mô tăng yết lần đó mong mong a di nhà bà lơ nghiện đê lơ phật đa lăng đà bà nam mô na ra cận trì ngày rễ mã a bàn đa sa mê tất bà a ba động vô bằng a tại nhân đang bà tán đa na ma bà dạ ma văn đang đấu đắc địa tạng a bà lô ê lô ca đê ca ra đê nhi ê đề ma a bồ đề ngầm tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ê ma ê đi đà nhân cầu lô ngô lô kiết mong đồ lô đồ lô phật xà gia để mang ham phật sáng gia đê đà ra đà ra địa đệ ni tất phần ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra mùng đề lệ nghi hê nghi hê tân nam thân ra ra tâm phật ra xa lời vẫn xa vẫn văn phật ra xa gia hồ lô ô lô ma ra ô lô ô lô hê rị ta ra ta ra tất thì âm um thần rễ tao ra tao ra bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà nhã nhị đế thì gia na ra gân thì địa Đi Sắc ni na ba gia dạ ma nam ta bà ha nắng đại dạ ta bà ha mai a nắng đà dạ ta bà ha nắng đại vô nghề thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ram ma ra ta bà ngã tăng ra tăng nga một khế dạ ta bà nga ta bà ma nga nga bất đà dạ ta bà nga dạ kiết ra nga bất đà dạ ta bà nga ba đàm ma yên đất đà dạ ta bà nga na ra gần trì bạn đà ra dạ ta bà nga ma bà lấy tăng yên ra dạ ta bà nam mô hăng ra tát nam đa ra dạ gia nam mô a di dạ ba lo kiên đế nước bàn ra dạ ta bàn an tất điện đô mạng đã ra bàn đà dạ ta bà nam an tân điện đồ mạng đa ra ba đà dạ ta ba nga an tất điện đồ mạng đa ra ba đà dạ ta ba kinh lại đơn tê tôn à, quỳ các phật đàn nay con phát đại nguyện trì sam nước tự bi nhân trên đền bốn ân nàng dưới dùm ba đường khổ nguyên nhân ai tại nghe liền phán tâm bồ đề thật hành hạnh trí huệ à, tập họp môi phương đừng Bảo thân này kênh đông à, Cùng sinh về cực à, làng Niệm cái kinh kệ Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kim kho tìm cầu nãy con nghe biết chuyên trì tùng hồng Nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu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 đào tràng sam ngói nước lành tử bi à, ba đời chư phật chứng tri à, còn đem tánh mạng quy y phật đạo Nam mô Hoa Khước Tỳ Bà Thi Phật Nam mô Thi Khí Phật Nam mô Tỳ Sa Thủ Phật Nam mô Câu Lưu Tôn Phật Nam mô Câu nam Hàm Mâu Ni Phật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 cúi đầu đảnh lễ mười phương chư phật hiện tánh đã tướng muôn loài nhân chỉ bài phương pháp tuyệt vời nhớ nước lành rửa sạch ba đời nghiệp quán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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lạc Phật. Nam Nam mô Long Trùng Thượng Tôn Dương Phật Nam mô Long Tự Tại Dương Phật Nam mô Gia Quang đình thờ đại vương phật nam mô ca sa tràng phật nam mô sư tử hồng phật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 lăng ai nam mô quán tự tại bồ tát cúi đầu đảnh lễ phật rồi nhau con xin bài to nhân lời tự tâm sám xong ba nghiệp của thân bốn nghiệp của miệng đa phân rõ ràng nào tội cũng tam bao đã mang này sinh tự sam muôn đàn ác tâm trong kinh phật dạy ân cần thân người có được muôn phần gian nan Phật Pháp chẳng thể nghi bạn ờ, Trăm ngàn dạng kiếp thế gian khó cầu ờ, thành Tăng dễ gặp được đâu ờ, Đừng mình khó lập đạo màu khó nghe mà đai thuận thao trăm bề nhà thân người đã được trình tệ gia quan pháp Phật thường chiếu mười phương tổ thầy chẳng ngại chi đường liệu sanh Vậy mà chẳng biết duyên lành Chẳng mong giải thoát ngục Hình khổ đau thân thiền tượng chuyện đau đau lương hồi sao nẻo về hầu thoát ra chư phật hiện thanh bao là trưởng minh lòng sám phật đà độ con sám hôi nghiệp đôi với phật bảo tội kia nói mai chẳng mòn nào Chạm kinh tôn tưởng lại còn khinh chê thiện mô tăng chung chẳng nghe pha chùa đốt tượng nghe về chi đâu phòng chơi phòng ngủ trên lầu phòng thợ tận giới thiếu màu trang nghiêm có khi đặt tượng kề bên à, khỏa thân đi lại chẳng hiềm lệ nghi ông Phật bảo chẳng biết nề gì ở nay con sam môi hành vi lỗi lầm mà sam môi ác nghiệp đòi với pháp bảo à, sám hối ác nghiệp vô ý đôi cùng kinh sanh vô tâm bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh hoặc dùng lời nói vô tình à, lời thô tiếng tụng phê bình à, chẳng nương hoặc đê canh à, sạch đầu dược nằm ngồi bân kinh chẳng thường nể nang hoặc xếp lẫn lộn vứt à, quăng à, hầm bàn gốc tụ chẳng năng giữ gìn nào ca à, chồng kính xanh xeo xiên gãi lòng tràn ranh chẳng phiền sửa sang đã không tu tập đàng hoàng sanh à, kinh à, pháp bảo chẳng màng sẽ chiến ác nghiệp dày phụ tư bệ nha chi thành sám hối con thể chẳng ơi sám hồi ác nghiệp cô y hồng kinh à, chú lại biên lười nhầm nằm ngang nằm ngửa nói cười khuyên thiên à, hiểu sai gì phật à, thanh hiện à, chánh tà cũng chẳng phân miên nổi càng dài người lên mặt bao bàn văn tự chào chuốc lừng bạc ý riêng chê bài chánh pháp đạo điên để cao tạ thiên kiếm tiền nuôi thân chàng à, tự hành à, động vô lương à, đại thừa về ban tội trần khó tiêu ác nghiệp dầu tạo bao nhiêu còn xin sám hối mọi điều đã sai a à, nghiệp đối với tăng bảo à, kể từ vô thị kiếp lai à, đôi cùng tăng bảo tội dày biết bao à, chẳng tôn đức trọng đạo cao à, đặt lợi tiêu dở ra vào dèm chế nhân làm cho tuyệt vong bồ đề phá hòa hợp chung thể phi pháp màu bày tuồng trên bọc trong dâu pha hạnh thanh tịnh làm rầu người tôn khuyên dụ bác chanh bo lơ giả trang hình tượng xét dò tăng thân ôi thôi tội ác vô ngần còn phần sam hối phần trần đầu đuôi nhân Sám hồi à, nghiệp với cả tam bảo Đôi trước tam bảo ba ngôi à, Lộ thân lọa thể lôi tôi áo quần à. Dẹp về cùng với tay chân Bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ à, đạp xe vọt ngựa phong bường Xong à, vào tự viện chẳng thương hỏi gì ngầm miệng nhỏ hỏng khạc mũi xì nhà chi chẳng còn ai ngại nề gì già lắm bao nhiêu tội ác đã làm chi thành sám hối nay cam dự gìn nào Nguyện về sự sám môi nghiêm đối với tam bảo Này con đảnh lễ Phật tiền Thành tâm sám hối tội liền triệt tiêu Đời đời cùng Phật cảm chiêu gặp tăng gặp pháp mọi điều kính tôn cung giường gặp vóc bao trần vào lòng cầu pháp chẳng ngần ngại sang bồ tát thì hiền ta bạn à, còn xin à, đem hết công ra hộ trì nhau Phước lành nhớ nuôi tu di à, Trên thờ tam bảo dưới vị chúng sanh Nam mô danh giáo hoa Bồ Tát Phật Ai Nam mô danh Kim Cang phụ Phân Tân Phật Nam mô danh Bảo Tượng Quang Minh phụ Phân Tân Phật Nam Nam mô danh giả dạ la hương Phật Nam mô danh và hoại ma luân Phật Nam mô danh sơ khoa tâm thành tụ bân thôi thắng luân Phật nào Nam mô danh bảo cai khởi vô uy quang minh Phật Nam mô danh sơ pháp tam niệm đoạn nghi đoạn phiền não Phật nào Nam mô Giàn Quảng Minh Phả Lam Khơi Tam Mùi Dương Phật Nam mô Thập Thiên Đồng Danh Tinh Tu Phật Nam mô Nhân Thi Đồng Danh Tinh Tu Phật Nam Nam mô Tam Thập Tấn Đen Đồng thân thân Ca Mâu Ni Phật Nam mô Nam mô dân thiên đồng nhân tôn ca mâu ni Phật Nam mô nhị ân đồng danh cầu lần Phật Nam mô nhân tuyệt đồng danh cầu luân Phật Nam mô Phạm Tăng Đồng Nhân Ông Pháp Tăng Quyết Định Phật Ai Nam mô Nhờ Thiết Đồng Danh Thần Pháp Tăng Quyết Định Phật Nam mô Thập Bằng Nam ơn đồng danh nhận nguyện đăng phật nam mô nhớ thiên đồng danh nhớ huyết đăng phật tam hồi như an nhiều phức tạp mang cúi đầu lại đức chế tôn đòi với tam bảo con còn nghiệp sâu từ nay con nguyện hội đầu chế thành sám hối khăn cầu thứ tha con xin thành thật to ra những nghiêm ca để mà ăn năn phật dạy người ở thế gian có đồ sức mạnh giữ hàng thánh nhân một là người có tâm tạng à là người có trí không ham loạn cuộc dơ à, mệnh cộng à, giam thả buông mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh năng hai là tâm quy trọng mình à, không xuôi kẻ khác tội tình làm ra có tạm có quy mới là có nhân có nghĩa mới ra con người nhà không a tàm không quy uống đời ra làm người mà tanh như loài súc sanh do đây một dạ chỉ thành cầu sinh sám hối hồng danh phật đà nào Sàm hỏi à, nghiệp mê tinh à, từ xưa tinh à, tuyết tà mang sát hại sinh vật dân tà cung yêu nghĩ rằng thần quỷ cao siêu nên hồng lo lo mong tiêu tay nàng nào hoặc là giả thanh giả thần à, tự xưng là đấng gian trần độ sinh à, bao nhiêu ác nghiệp tẩy đình à, con xin bộc lộ tâm tình từ đây nhau Sám hôi ác à, nghiệp ngạo ngược à, Kể từ vô thủy đến nay à, Nội năng ngạo ngược lòng đầy kiêu sang Ê mạng hem meo hét la chèn chén cuộn loạn la ca ngày đêm à, khinh kiên hết thải sang hèn à, tự cao tự đại chẳng kiên nể gì à sám hối ác nghiệp nhậu nhẹt từ vô lượng kim đến thì à, hàm ăn hàm uống ly bị sai xưa chẳng còn chừng mực sớm chưa à, thịt hầm cả xong à, chẳng chừa món chi nhân Ngộ tân không chẳng sợ gì hả hôi nồng kinh tưởng khanh kỳ tình trai vọng tâm mơ tưởng trời mây lần là kẻ xấu bạn thầy lạnh xa không Bao nhiêu ác nghiệp kể ra Còn phình sám môi Phật đà chân minh à, sám môi ngạc à, nghiệp tự thì ngạn ngăn từ vô thể kiếp lại sinh à, kiêu căn tự thị nhân tình bất nhân chẳng đề phải trái nhân luân cải chạy cải cối tranh phần dành hơn nào Tự chuyên kêu ngạo giận hờn ơn mơ việt vòng nguồn chân chăng mạng nay còn sam hôi mồi đạn chi thành phát lộ cung vàng mười phương năng Sám môi ác nghiệp buông lượng Lại còn buông gạt bán lượng Lòng tham không đai chăng Nhường nhịn ai nhau chẳng nề nghề nghiệp mát tai à, chẳng ghen lừa dối chẳng nài điêu ngoan à, tu hành chẳng tranh xa ngoan à, chẳng tu với đức ham hòa cũng dân nào nay con sám hôi môi phận à, kể từ vô thị lần lần đến nay à, thành tâm phát lộ phơi bài à, ác nghiệp như thế từ nay xin trường xa môi ác nghiệp tàn nhẫn à, Cũng từ vô lượng kiếp xương Ác à, à, tâm tàn nhẫn chẳng chừa điều chi Xích xiển đánh đập vô tỳ Phá cầu triệt công đường đi bích rào Di thành phát lộ thâm sâu An à, năng sám môi mong cầu nghiệp tiêu Tham à, môi ác nghiệp phong tôn à, Xưa nay tội ác bao nhiêu vì quen phong tông buôn liều giả tâm à, Bạc bài nhau nghẹt ngày đêm à, Chẳng còn dở khăn à, tham thiền tu văn Bi lời suy nghĩ xa gần sao càng buồn thả tâm thần u mê tạm sân phật đố trạng trệ cuồng phong lửa dở đốt đi nghiệp lạnh nào nhâm đường địa ngục thọ sanh na mong dạy to khó thành hiện nhân từ nay tôi lối xa gần còn phận à, sám hối ăn đăng chi thành Phạm hôi tông quát về các nghiệp ha à, Bao nhiêu tội ác đành dành ha à, Tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai nhau hoặc vui vẻ tán tụng người à, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm à, những điều thật à, đức phi nhân nay còn sam môi muôn phần ăn năn lời à, nguyện và lai phần về sở sám môi trên à, mong nhờ công đức thiện căn à, của lòng sám môi truy tâm nghiệp qua mà tu được anh na na biết lòng liêm si biết hòa dưới trên nào Nhận cam gần gũi người hiền à, lanh xa kẻ à, chế kiềm sáu căn à, quyết tâm lập chế tu thân giữ gìn ba nghiệp lần lần tịnh thánh thanh tâm Bồ Đề nguyện viên thành à, sống vì lợi ích à, chúng sanh à, mỗi đời chỉ thành sam mỗi đêm ngày mười phương chư Phật các ngài chứng trí nhau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 Nam mô Long trùng thượng tôn dương phật Nam mô Long tự tại dương Phật Nam mô Giác qua định tự tại dương Phật Nam mô Ca Sa Tràng Phật Nam mô sư tử hồng Phật Nam mô văn tu sơ lai Bồ Tát Nam mô vô thiền Bồ Tát Nam mô đại thế chí Bồ Tát Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Nam mô Quán Tự Tài Bồ Tát sám hồi khổ não qua lời nói đầu qua qua bao khó tranh nhân sám hối từ được à, cuối đầu đánh lễ phật rồi à, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn Sam phiền não chướng tội căn à, Sam nghiệp chướng ai phần đã xong à, Còn khổ bao chướng mênh mong không à, sinh từng tự hết lòng tỏ phân nào trong kinh Phật dạy ăn cần vô à, cho đáy bề hoặc hầm núi sâu à, trên không hoặc băng cứ đâu à, nghiệp nhân bao ân về hầu thoát ra ngao Chuyện gì sám môi mời là à, Pháp màu rửa sạch trước ma nghiệp trần à, Khi xưa đê tinh mạng phần à, Cảm chiêu năm tướng suy dần hiện ra Tức thời quy hương Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu Sam môi thật pháp nhiệm màu khả năng diệt tội chẳng đâu sánh bằng Cảnh gia sư trên và khổ bao Phạm phu ngô mũi hông ăn Không người chỉ về tội bằng thái sơn Tanh nưa làm ác chẳng sờn Đến khi gần chết vẫn còn ác tâm mang trong giờ phút cuối nghiệp thâm ma à, cả cảnh bao địa ngục ầm ầm hiện ra đầu trâu mặt ngựa quỷ ma hộp nhau kéo đến đầy nhà đồi quan Bây giờ dù có ăn năn Có mộng làm môi cũng bằng uổng công Lúc mạnh biệt nhạc buông lung Không chịu tin đức chẳng mong làm lành nào quả bao thiện ác rõ rành ác thời địa ngục một mình cứu mang giác dầu cột lửa bày hàng tranh sao khỏi cảnh xương tan thịt bầm bào Bây giờ dù biết lỗi lầm mà cũng không thể dám cam tâm chiêu đền à, cảnh giác vô thường à, thế nên cuộc sống hiện tiền à, phải cần tu tập phải chuyên làm lành nào Quỷ vô thường đến thần lệnh Chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn Tài nào giữ được lâu bền Sang nào chẳng quay bạc tiền khó buồn Cơ đồ trăm vàng dẫu thừa Cũng không thể kéo gì dưa mạng tàn nào gia đình của cái tiêu tan như trò ảo thuật thế gian thường bài sao không suy gặp sớm chạy không lo sàm hỏi sâu dày nghiệp quan Ghế Nam Thiên Sư hiện thân à, quỷ vô thượng đến bất thần chạy đâu à, tranh sao khổ bao đáo đầu à, một lời sám hồi nỗi đau được nào Cảnh giác lưng hồi khổ bao a à, Dầu rằng phương đứng bao nhiêu a à, Được sanh lên cõi trời nhiều sướng vui a à, Một mai vượt bao hết rồi a Tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ mộng Gương ông làm Phật sợ sờ ngã thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu à, thân chưa giải thoát ngục tù à, nên khi mạng hết lại vô luân hồi à. thân chồn kiểu mấy trăm đời sao ta chẳng lấy gương người mà soi đến như việc nhỏ trên đời cửa quan phải đến cùng thời lo âu thâu đêm lo lắng bạc đầu à, so cùng khổ địa ngục đau thăm gì à, thế mà nào có biết chi từ vô lương kiếp gọi bị núi cao ha à. không e sợ chúng nào Chẳng lo thông khổ xa vào ngục sâu Ngày nay xa môi khẩn cầu mười phương chư phật so đầu chứng minh nam Nam mô thiên ngũ ba đồng danh đại quay đức Phật ca Nam mô những tiết đồng danh đại quay đức Phật nga Nam mô thiên ngũ ba đồng danh nhân phần Nam mô nhân tiết đồng danh nhật phần nào Nam mô tư dạng tư thiên đồng danh diện Phật Nam mô nhân thiên đồng danh diện Phật Nam mô vàng thiên đồng danh kiên cố từ tại vận Nam mô nhân thiên đồng danh kiên cố tự tại phần Nam mô vàng bá thiên đồng danh phù hộ Phật Nam mô như tiết đồng danh phù hộ Phật Nam mô thiên ba đồng danh xá ma tha phần Nam mô Nhất tiết đồng danh sa ma ta Phật ha sa mọi khổ bao địa ngục ma sa mọi khổ bao địa ngục ma tỳ từ xưa vô lượng tội tình Nhân khổ bao chân quanh mình bữa dây Thì địa ngục khổ thai Như lời Phật dạy chẳng Ngài thoát ra chịu bao tông khổ thổi trăm quanh tây ngục tượng là sân dây à, trên thì lưỡi sân dân đầy à, dưới thị rừng kim đao dày đắng nhau bốn bề lửa dư thổi vào à, Tội nhân trong đó gác nào nướng quay Cửa thành cho sân bao vây Nành dài vuốt nhọn mắt tài ảnh sao trên không chim sắt đua nhau à, mong gàng mỏ tem móc hầu tội nhân đầu trâu ngục tôn rần rần à, hen la đành đặt chập bầm phân thay à, lại thêm xe kiếm đao cây trên còng bổ xuống bầy nhầy ruột gan nào như vậy muộn tháng năm sông à, thì chẳng được chết càng không sông à, khổ bao như thế chẳng cùng à, con sinh cận thiên hết lòng ăn nắng nào Sam hôi khổ bao các địa ngục khác Còn bao khổ là báo nghiệp nhân Đó vào địa ngục các thần khác nhau khổ bao thân ra chặt đầu à, vào nơi cây kim núi đau thỏ hình à, khổ bao tiêu đốn thân mình à, nằm giường sắc nóng mặt tình kiều lãng Cổ bao ngàn na thịt da bánh rào xè lửa nghiêng cả nát tay Khổ bao chừng nấu nướng quay Chui vào lò lửa tan tay giặt đầu khổ bao tàn phủ nát nhầu à, vào ngục nô săn ngôn dầu đồng soi à, khổ bao xương nát thịt rơi à, vào ngục coi sắc sai người nát tan à, Gỗ bao ăn nổi dối vàng à, Trâu đen cài lưỡi miệng trạc mau từ già khổ bao long đốt là rời à, dây đen địa ngục sáu thời xìa căng à khổ bao ngầm nước trôi sông à, chìm trong địa ngục cho hồng phấn soi khổ à. bao già nâng thịt vơi à, chôn địa ngục lạnh đời đời giá bằng nam Khổ bao tàn sát hung hăng Địa ngục chim sành sói lan cắn nhậu Khổ bao đâm chèm lẫn nhau Địa ngục đào kim móc hầu bằng tay nhau cổ bao bị nương bị quay à, địa ngục hầm lửa tối ngày đốt tiêu cổ à, bao kẹp nát hình hại à, địa ngục banh sắt nghiêng sai tàn bành cổ bao mồ xẻ thân hình đỏ vào hắc nhĩ cực hình khảo trang nam khổ bao chìm chặt banh gian à, địa ngục núi thịt mụ lò tối thôi à, khổ bao thịt lũng xương lồi à, địa ngục cưa sẽ khắp người đóng định năng cổ bao mộ các xe phành địa hùng mỏng sắc tre mình ngược chân à, khổ bao nông nực thiếu thân à, địa hùng cháy đốt rần rần gạo lan à, khổ bao mờ mịt bao la ha muôn đời chẳng thấy ánh lòa núi vây à, khổ báo như dạy như ngay à, ba ba bốn ngôn điềm ngày lạnh cấm à bốn ngàn tám vạn ngục phân à, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau khổ bao co ruột rút đầu à, vọng xương não tỷ biết đâu nổi cùng Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng à, Nhiều đời cha mẹ với cùng bà con Ai thân mình lúc chẳng còn à, Cũng xa ngục đo quán hờn chưa chán à. Tháng ngồi chẳng tài nghĩ bạn Nga muôn phần tâm cố dạng lần đau thương Nga Ngày nay xàm mỗi mười phương Nga Chí thành cầu khẩn cúng dường chư tôn Nga Nguyện cho khổ bao ngàn muôn à, tất cả tan biến tận nguồn gốc xưa Nam mô chiên đàn hương phật, Nam mô tu di kiếp phật, à, Nam mô thăng trang nghiêm phật. Nam mô Mao Cai Phật Nam mô Hương Tương Vân Nam mô Vô Biên văn Phật Nam mô Bất Không Tuyết Danh Phật Nam mô Bất Ca Tư Nghị Cộng Đức Dương Quang Minh Phật Nam mô vô quý dương phật Nam mô thượng đăng tinh tân phật Nam mô ba đầu ma thượng thăng phật Nam mô dưỡng vương phật Nam mô an ổn phật nam Nam mô vô biên nghe hành bằng Nam mô vô biên cảnh giới phần Nam mô vô biên quang minh phần Nam mô vô biên nhãn phần Nam mô vô biên hư không cảnh giới phần Lời nguyện và lai Phật về sự sám môi cô bao địa ngục Nguyện nhờ công đấng chi thành an nan sam môi pháp lành niệm ra khổ bao địa ngục hàng xa a tệ thành sanh thấy là định thanh năng ác đạo cũng chỉ là danh à, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui à, nỗi đau cây kiếm giạt sôi biến thành cam lỗ mát tươi sen hồng à, đầu trâu mặt ngựa tàn hung biện thành bồ tát để lòng từ bi tội nhân ngục tốn thiết vi thầy điều toàn khổ tức thì an vui phát tâm vô thương đời đời lần lần hạnh phúc cõi trời thiệt na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 sau khi đảnh lễ Phật rồi hả tôi xin tiếp tục nguyện lời ăn ăn trong kinh Phật Đà bảo ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều à đã tam đây muốn đủ điều và càng nam đây không có nhiều gì tham à. nhiều người biết đồ chẳng ham à, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui à. Kẻ tham vô ở cung trời à, cũng không vừa y suốt đời khổ đau Biển đâu đang đứng bờ cao bên lề dựng tâm cửa vào cội mê của ba lan nào gồm ghê à, khi hơi thở dứt vật kia xa liền à, không gặp thiện mù bảo khuyên à, nên làm vượt đức như tiền chắc chiêu à. dành cho kịp sống mai sau thì ba đường nhớ xa vào chẳng quan tương lai chẳng biết lo toan thật là kẻ dài rõ ràng thầm ngu trong kinh Phật chỉ đường tu sinh ra chẳng có một xu đeo người à. đến khi thân đã chết rồi à, bao nhiêu của cải à, cả đời dựng xây cũng đành phổi sạch trắng tay à, một đồng cùng chẳng kiếp này mang theo à, cả đời cô cực chắc à, chiều bóng thành vô dung của tiêu danh tàn bóng thành đôi đánh cơ hàng làm nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân phương đơn chẳng thể cậy trọng lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra nay con quỷ trước phật đà nguyện đem tinh mạng gửi tòa như lai ba ngôi vô thượng trên đời hạ chân minh nguyện sắp hỏi ngời lòng con Sám hối khổ bao sông sanh ờ, Nguyện tình ờ, tham mồi trước tiền ờ, Sông sanh khổ bao hiện tiền nghiệp quang tha sinh cầm thu giả mang Không có tri thức cam làm ngựa trâu à, kéo cài trả nợ thăm sâu à, hoặc làm lội thu rút à, đầu không chứng làm mồi lồi khác bắt hoặc mô hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thiếu hoặc làm loài có vậy xuôi à, để cho bò rung sâu vội địa thân à, xúc sanh à, khổ báo vô ngần mà con sinh ta thiết muôn phần ăn đắng Tam ngôi khổ báo ngạ quỷ khổ báo ngạ quỷ hành thang trường kỳ đội khác muôn phần kiếp kinh phận nhớ mau muộn nước tình dục đầu ăn nuốt thọ tình tham lam bổn to cổ nhỏ như kim trơn tay bông lửa thân chìm cuộn điên cổ bao vô lượng vô biên của loài ngã quỷ còn nguyện ăn đắng Sa môi khổ bao quy thần Lại lồi thần quỷ hung hăng Cùng là khổ bao quy thần tu la Kiều căn vua nịnh điêu nga Ăn tơi nuốt sống sinh ra vậy hình nào gan can trấn bê lâm kinh làm thần ác quỷ đầu gần cuối khe cụ bạn trà quỷ gốm ghế cùng lội là xác thần chê quỷ gồm mà Bảo thần thần quỷ chẳng cam à, Con thịnh à, sam môi muôn ngàn tội xưa à, Nguyện sinh chư Phật Thượng thường cũng chớ Bồ Tát tiêu trừ nghiệp quan năng lời nguyện về sở sát môi của ba đạo nguyện nhờ công đức an năng tham môi khổ báo nghiệp phàm xúc sanh xe màn ngủ tối vô minh à, tuệ giảng soi sang nghiệp mình tự ấy à, bỏ thân ác đạo độ đài tu hành thiện nghiệp mãi nay nương nhờ Nguyện nương công đừng vô bờ lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham đời đời to cảnh cơ hàng mùi vị cam lộ chưa chan lòng trần nào Nguyện công sám môi dần dần à, Khổ bao thân quy cung lần hồi tiêu à, Bo thân vua nịnh tật kêu à, Bỏ thân thô lậu xa điều thị phi à, nguyện đem vân đấng à, tu trì à, làm điều anh à, lời khâm vị nhân thiên nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quả chu viên bồ đề Tâm còn khổ bao bốn bể Ngoài trừ ân hiện thể Vì chúng sinh à, sẽ đem tâm nguyện chi thành à, Sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo oan Nam mô Kim Sa Cảnh Giới Phật Phật Hai Nam mô Tịnh Tố Vương Phật Nam mô Hương Thượng Thắng Phật Nam mô Hư Không Thắng Phật Nam Nam mô Diệu Thắng Phật Nam mô Phương Tá Phật Nam mô Diệu Di Lưu Phật Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật nào Nam mô Kim Cang Kiên Phật Nam mô cơ Nhiên Đàn Phật Nam mô Hoa Tràng Phật Nam mô Tri Tinh Phật Nam mô Hiền Vô Câu Hoài Đức Hoàng Phật nam Nam mô sân lượng dương Phật A Nam mô công Đức Vương Quang Minh Phật A Nam mô Kiến Trí Phật A Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Bán phật Nam mô Thành Tụ Thắng Phật Sám mỗi dư bao nhân gian Sám mỗi đạo xong rồi à, Còn thịnh sám à, mỗi luân môi thẳng dư à, Trời người trong cõi diêm phù Đều mang khổ bao nghiệp dư trạng trề cõi trời vẫn lâm để mê cõi người còn phải ê e chề báo dư cho nên xin mạng diêm phù cuộc đời bậm to tính dù trăm năm mang mấy ai sống tới tôi trầm mà còn người yếu thọ số nhâm hàng xa huống hồ từ thở sinh ra mang bao hình thai khổ trà tâm can buồn phiền sợ hãi lo con à, có đau phục chốc nghèo nàng rời tâm à, khổ báo nung nấu âm thầm à, là do thiện nghiệp bá tầm mong manh ác nghiệp này nở đua tranh à, làm cho kiếp xong chẳng thành tổ chi à, truy nguyên khổ bao cung vì à, tàn dơ tiền kim đến kỳ phần ra ngang Hôm nay sám trước Phật Đà nguyện sinh tiêu diệt hằng hà tối xương bao nhiêu khổ bao còn thường cũng xin à, sam mối việc trừ mọi nhân à. đã gieo không biết bao lần à, từ đời vô thế tập huân đến giờ biển mê ba chẳng có bên bờ luân hồi nhân qua sẵn chờ báo chúng Kiếp trời hay kiếp người cùng mà lãnh chia nghiệp quả không mong thoát nàng à, xa mai giờ à, báo nhân gian à, xa môi khổ cõi nhân gian à, hoặc thừa quan cố thần tàn tật đau à, Giá quan chẳng đủ như nhau à, Cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa Ba ác tam nạn dãy dưa Mạng sông ngăn mũi sớm chưa vô thường nào họ hàng quyền tuôn vân vương à, sanh à, lì tử biệt muôn đường khổ đau hoàng gia khổ bao đôi đầu à, ghen yêu sợ hài phải đau do mình nào Khổ bao nước lửa đau bên à, Chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên Xa quê mồ mã tổ tiên à, Nhiều phen lưu lạc nơi miền Hoàng Du An khổ bao lao ngục cầm tù à, tay bay qua gửi quan thù khảo tra à, khổ bao miệng lưỡi gian hoa à, vua ngoan giá quả cửa nhà nát tan à, khổ bao hoạn nạn mênh mang à, dịch tả xôn rét phong hàng liệt thân à, khổ bao ác quỷ phi nhân à, ngầm gieo tai qua muôn phần hiểm nguy nhau Khổ bao nhiêu mi thần kỳ ha thành đều quay đảng lâm ly quan đường ha à, mạng người như chỉ treo chuông ha à, mãi lo khổ bao chẳng phương thoát nàng ha. Hải hùng thu giữ trên ngàn à, Sơ loại ca sâu dưới làng nước ăn à, môi khổ bao tự đâm à, Tự treo tự sát tự trầm vực sâu à lửa dơ mà tơ nhạo đầu chai thiêu thần xa chẳng cầu mà dương sam hồi khổ bao tay ương không danh không phận sang đường à, tiện tí y phùng thực phẩm chi ly à, chẳng bao giờ đúng ai bi nào nùng à, làm gì cũng gặp nghiệp hung à, cửa cản đường chẳng loi chẳng dung việc nào đời này và các đời sau nghiệp dơ quay pha kiếp nào mới tan hòa tai biển cổ trai ngang những điều hương ánh muôn vàng khổ đau hao Hôm nay đệ tử hội đầu à, hướng về chư Phật cần cầu giải quan à, triệt tiêu tội chướng anh à, nàng con xin sám mối lệ tràn ăn năn Nam mô Bảo Quang Phật Nam mô Bảo Liên Hoa Thần Phật Nam mô Việt Ly Nghi Thành Tụ Phật Nam mô Chúng Thượng Thụ Phật Nam mô Câu Lưu Tôn Phật Nam mô Tràng Vương Phật Nam mô ba đầu ma công đức Phật A Nam mô vong quang minh Phật A Nam mô di lan Phật A Nam mô quang minh ba đầu mã quang Phật A Nam mô thăng dương Phật A Nam mô pháp tràng Phật Nam mô vô lượng Phật tăng Phật Nam mô Hải tu Di Phật Nam mô Diệu Kiên Phật Nam mô Tinh ca Mâu Ni Phật Nam mô Bậc Không Kiên Phật Nam mô Vô Chướng Ngại Hỏng Tinh Phật và nguyện hồi hương à, Còn vì ba nghiệp sáu căn à, Đã sinh sám mối mỗi phần đã xong à, Bốn loại sao nếu lòng vòng Bao nhiêu nghiệp mà cũng mong tiêu dần không đừng sám hối vô ngần à, ngôn đem hồi hương tay tuần tử nhân trong thành mọi lời khắp trần à, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn nào phát nguyện đặc biệt à, ba tài anh với tám nàng nguyện thịnh tăng vâng, cả tiêu tan đời này ăn mặc tất cả đủ đầy chánh tinh tam bảo chẳng ngày nào lơi Vô thường dù xảy đến nơi cùng không hối tiếc thân đời chúng chi Cực lạc thế giới tức thì Tìm về hầu hạ Đức Di Đà Ngài lại cầu trong kiếp vị lai Được nghe di lạc chỉ bài tiếng tu Nguyện cùng ban hữu đồng tu Sanh nơi chánh pháp hưng phù tĩnh tâm mong Chẳng sanh ngoại đảo mê làm hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong đời đời kiếp kiếp một dòng qua sanh tự tài ở trong lòng qua sen ăn vui nhờ cơm máu tự nhiên tâm từ an ôn chẳng phiền chẳng lo nguyện không phân biệt nhỏ to nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài ngàn một tâm bình đẳng cứu đời ở không hề phân biệt ta người quan thân đời đời kiếp kiếp được gần mười phương chư Phật thâm nhuận tự bi hăng chê ngờ ma quán cuồng si à, được cùng bồ tát đề huệ sống chung à, bồ đề kiên cố không cùng à, tuyên dương phật pháp gian lừng thế gian nào Đại thừa rạng rỡ đạo vàng à, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh à, muôn loài xa lánh vô minh à, tâm không thôi chuyển đăng trình linh sơn Pháp nguyện đồng nhân à, xưa kia chư Phật đã từng à, cùng chư Bồ Tát thành tâm thể nguyện nguyện tu vượt trí vô biên rồi đem mọi hương khắp miền chúng sanh à, Nay con cùng nguyện tu hành Trao dồi vững trí viên thành đạo sâu à, Cũng xin hội hương phước màu à, Nguyện vì lợi lạc mong cầu chúng sinh à. Tiên tu Phật quả sớm thành à, Chúng sanh ăn hưởng nước lành từ bi Không gian dấu tận hồi hề chi Chúng sanh giàu hết tự bi chăng bòn à hành nghiệp dẫu hết sắc son phiền não dẫu hết hải còn phật tâm à, thiết tha thể nguyện thăng trầm quyết à, tu phương trí mê lầm triệt tiêu à công đơn hồi hướng cao siêu hoa nguyện sinh kiên cô sanh nhiều hàng xa một lời tệ nguyện phát ra không bao giờ tận phá ba ngục tù hoàng Mong sao chi cà vẫn tu Chư phần Bồ Tát viên chu ta thành à, Mười phương tam báo chứng minh à, Từ bi nạp thọ tâm thành của con à. Nam mô vô lượng công đức tăng danh quang minh Phật Nam mô vô phân biệt tu hành Phật Nam mô vô biên quang minh Phật Nam mô thiện nhãn Phật Nam mô Nam Phương vô bao tàng Phật hai Nam mô vô câu dài toàn viễn ly cầu Phật a Nam mô Tây phương vô lượng quả Phật a Nam mô vô lượng chiêu Phật a Nam mô vô lượng quang minh Phật a Nam mô lô vô lượng minh phần A Nam mô vô lượng cảnh giới phần A Nam mô vô lượng từ tại Phật A Nam mô vô lượng Phật tấn Phật A Nam mô phổ cái Phật A Nam mô cái hành Phật nào Nam mô Bao Cai Phật A Nam mô Tinh Tô Phương Phật A Nam mô Thiền Tinh Tô Phật A Hồi hương phong kinh niệm Phật bệ ái vô sông ngàn trùng mà đại dương cổ não mênh mông xa vời ngàn Cần cầu giải thoát lưng hồi niệm di đà Phật thời thời tinh chuyên năng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 Đại Thế Chi Bồ Tát ơi Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát ơi Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ơi Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ơi Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ơi Nam Mô Tánh Tịnh Đại Hải chung bồ tát ai nam mô thanh tịnh đại hải chung bồ tát ai nam mô quá thanh bình đại Hải chung Bồ Tát chung con trì niệm danh hiệu chân thật nào đầy đủ công đấng của phật a di đà sinh phật từ bi nhiếp thọ chung con chờ mình chung con sam môi phát nguyện bao nhiêu an nghiệp chung làm đều bởi vô thị nhượng tam sơn di động văn miệng ý mà phát sinh ra ngày nay chúng con xin ờ, ờ, sám hối ca ờ, nguyện cầu chung con trong lâm mạng chung khỏi có tân cả mọi thứ trợ ngài Trượt à, thêm à, nhìn à, mãi Đơn Phật Di Đà Bân găng gian sanh Thế giới cần là bao nhiêu tiền căn Do chúng con làm bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay ờ, đều đem hồi hướng tại chúng San ờ, nguyện cầu pháp giới tại chúng San ờ, cùng được Dạng sanh thế giới cần à, làm Động Ma hãy ba nhà ba là mượn đà bóp trên ngoan tự tại quán sau bàn nhà Ngài thấy rằng bất cả là không vòng năm quần cùng thể một dòng mà là không nên vừa khỏi dòng khổ đau xa lời tử ba sau tình chăng ờ, sắc là không công sắc chẳng ai ờ, này xa lợi tử nghe đây không bổn nguyện các pháp xưa rầy tưởng không gì à, không tướng nên không sanh diệt à, cùng chẳng tăng chẳng thiệt mấy nào à, chẳng nhớ chẳng sanh tự hào ở trong không đó pháp nào cũng không Đà không sát lại không ca thọ thường bất hành lại có hay sao mắt tay mũi lưỡi thật đau không thần gọng ấy vậy giàu thức sanh cùng chẳng có sáng thành hương về xung pháp kia cùng chi giá tôi nhãn giới đa chẳng có rồi à, đến ý tư nhớ ta hôi có gì không vô minh đó là chi chẳng thấy lẽ nào đâu tận thấy vô minh đến như lão tự chẳng sanh mong lão tự tận thật tình luôn công an Cô tam diệt đào đạo đồng không có trí tệ mong được có được chăng các hàng Bồ Tát văn vâng, hàng nghĩ theo bác nhã không ngần ngại gì ngầm không sợ hai viễn ly điên đảo xa lìa mộng tường đạo niết bàn ba đời chư phật thường làm mì theo ba nhã dập nhập hàng thanh nhân ba la mật thường chân đẳng gia ca ngồi tòa sen diệu giác bộ đề ngà thế nên chùa bát nhã kia là đại tân chú đưa về nguồn chân à, là đại minh hoài thần vô thường là cho thần nghĩa chân vô song ma vô đằng đẳng chúa tột cùng mà phải nên tin chăng dứt lòng hoài nghi nên như vậy tức thì nói chung Yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tát bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tát bà ngài yên đế yên đế bà la Hiền đệ ba la tăng yết đề bồ đề ta bà hồi hướng công đức công công đức xa môi kho nghị lượng nào vô biên phước đức nên to tượng à, nguyện cảm chúng sanh trong pháp giới à, mau về cõi phật thắng một đường nào duyên lành hồi hưởng mau giác ngộ á văn thù phổ hiền quan âm độ á các vị Bồ Tát nhiều vô số Đại trí bờ kia chư thiền hộ nguyện tiêu ba chương trừ phiền não à, nguyện được tri huệ đặng tương hảo à, nguyện bao tội chương sam tiêu trừ kiếp kiếp được theo ngôi tam à, bào tự quy phật đương nguyện chung chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm từ quỳ pháp thân nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hàng tự quê tan à, đưa nguyện chúng sanh à, mong ly đại chúng à, nhân theo vô mô ngài nguyện đem công đức này Hương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.